xin chào các bạn hôm nay mình sẽ đi thưởng thức một uh, tiệm hủ tiếu uh, mỹ tho thanh xuân các bạn cũng uh, nổi tiếng nhất quận một đây là không gian của quán à, đây là cái bản hiệu uh, hủ tiếu mỹ tho thanh xuân các bạn đã được 70 năm rồi bây giờ nhìn chữ là cũng rõ rồi các bạn à, đây là cái bản giá của hủ tiếu mỹ tho thanh xuân đồ đặc biệt gồm có tôm cua gà thịt và lòng heo đó, địa chỉ là 62 tôn thất hiệp phường bến nghé quận 1 tiếu đặc biệt của Mỹ Tho nha các bạn này con rất là tươi và cua lòng heo hả các bạn đây là những cái gia vị mà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 ở đây thường thường người ta ăn khô nhiều hơn đúng không chị hả tại vì cái em thấy nước sốt đấy ngon hơn mà tô đặc biệt các anh chị hai cô nha cô hai cô tô thầu mới đặc biệt à, à Xí tám, em tám thơm Đặng Bánh này là bánh gì vậy chị? Bánh là pate xô Pate xô này? Dạ yeah. Ăn kèm á hả chị? Dạ Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức một tô đặc biệt Hủ tiếu khô nha chị ha giá này là chị trồng chưa vậy dạ rồi à, rồi một ít rau cái này thịt heo mình luộc đó là được dạ cái đó là lòng heo đúng không chị ha dạ gan với lại tim đó này gan với tim và cái đó là cua dạ, sàn cua hả chị cua theo chị bán ở đây thì thời giờ nào là khách đông nhất chị dạ sáng 8 9 giờ à 8 9 giờ với lại 12 giờ trưa ở đây nước sốt là gì dạ. đặc biệt nãy nãy kêu đặc biệt mà cô là mình sẽ có nước nước lèo bên cạnh hả chị đây nước lèo. Mới đi bồ đó. Cả hồi 10 vui á. Hôm nay à, mình cũng à, thưởng thức một tô à, hủ tiếu đặc biệt của Mỹ Tho. Đây rất là nhiều thành phần bên trong. thứ nhất là có à, lòng heo nè các bạn đây cái đen đen này là lòng heo đây và thịt heo này và thịt heo bằng cũng có luôn nha các bạn cua đặc biệt là tôm ở đây à. nếu mình dùng một tí khô là sẽ có một à, uh, miếng nước lèo như vậy ha các bạn đây là một phần đầy đủ của một con ờ, hủ tiếu đặc biệt các bạn đây gồm có rau nè và bánh potato đi kèm và chúng ta cùng trộn nó lên và thưởng thức các bạn để cho nước sốt nó thấm đây là hủ tiếu đó là dì xuân nha các bạn chúng ta cùng xem à, dì xuân làm những à, tô hủ tiếu đại khái thì rồi mình cái chỗ bán nữa